Nghệ Việt xin trân trọng giới thiệu với mọi người mẫu khăn lụa với họa tiết chống đồng. Đây là dòng sản phẩm đến từ làng lụa Hà Đông Chứa Danh, đậm chất Việt Nam trong từng chi tiết nhỏ. Hiện tại ở showroom mỹ nghệ Việt đang có 12 màu khác nhau của mẫu khăn chống đồng với kích cỡ phổ biến là 38 x 180 cm. Bên cạnh đó, mỹ nghệ Việt còn có một loại khăn cùng họa tiết chống đồng với kích cỡ lớn hơn là 58 x 164 cm. Loại khăn lớn tại showroom đang có 3 màu là xanh dương, hồng đậm và đỏ. Trong video này, mỹ nghệ Việt sẽ tập trung giới thiệu về mẫu khăn nhỏ hơn, Khăn lụa Hà Đông họa tiết chống đồng là quà tặng phù hợp cho khách hàng nữ bởi sự sang trọng, tinh tế trong từng chi tiết. Chiếc khăn hoàn toàn được dệt thủ công tại làng lụa Hà Đông, Hà Nội. Ở hai đầu khăn có phần tua rưa được thắt tay thêm vào để làm điểm nhấn so với những chiếc khăn khác. Mẫu khăn này có rất nhiều màu sắc, thể hiện cho những cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, đi cùng với nó là những phong tục tập quán, nét văn hóa đa dạng tại nơi đây. Đối với mỗi người con mang dòng máu lạc hồng, khi khoác lên chiếc khăn, ta cảm thấy tự hào hơn về đất nước với lịch sử 4.000 năm, cũng như đang giới thiệu cho thế giới về quê hương tươi đẹp của mình. Còn đối với những du khách nước ngoài đã đến tham quan mảnh đất chữ S, chiếc khăn là một kỷ vật với mỗi màu sắc khác nhau lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ. Hiện tại, Mỹ Nghệ Việt đang có chương trình giảm giá 10% mừng sinh nhật 10 tuổi của công ty, kéo dài từ 15 tháng 6 đến 15 tháng 7. Với đơn hàng trên 1 triệu, khách hàng không chỉ nhận được giảm giá 10% trên tổng đơn, mà còn được nhận thêm một phần quà là túi canvas hoặc ly sứ gốm bát tràng. Với mỗi chiếc khăn lụa mỏng này, sẽ có những họa tiết hình trái tim xen giữa cánh của ngôi sao và họa tiết chống đồng với vòng hạt bay xung quanh tùy từng màu sẽ có sự khác biệt về cách sắp xếp họa tiết trên khăn. Đây là những mẫu khăn lụa họa tiết chống đồng bên mỹ nghệ Việt. Hẹn gặp quý khách tại showroom mỹ nghệ Việt nhé!